Bạn có bao nhiêu bộ trong số những bộ sau đây? You can stand under my umbrella. Ok, bắt đầu này, bắt đầu thử hiện kỹ năng này. Nơi đây còn vương chứng. đây còn vương chút